Ôi, thật là vui vẻ quá đi Một buổi sáng thật là vui vẻ Chú quán Cho một ly cà phê, ít cà phê Buồn làm chi em ơi Lá xanh rồi cũng phai màu Ngỡ duyên mình bền lâu Ai ngờ lại xa cách nhau Chàng treo Mới Sài Gòn về không fan mấy anh chị qua bàn bên kia ngồi đi này bạn của tôi mà phải ngồi đâu như vậy mới vui làm vài ván không anh chuột đến đây luôn hả tết nhất tới nơi rồi ba ngày tết bốn ngày xuân làm dài dáng cho có đó đồng da đồng vô chơi anh ơi công an bắt làm sao Trời công an không xuống mấy cái vùng khỉ ho cậu gái này đâu cứ thoải mái đi nhỏ nhỏ nhỏ tôi không có tiền dán trăm được rồi nha chị chị chị chị Xem linh linh Xem linh linh Phù hộ chúng sinh Hết bệnh linh tinh Mãi mãi đẹp xinh Dẫu có xu Nè Nè nè nè vô hội gì đâu Ai kêu tụi ấy nè Tí nè Đối tượng mới nè Rồi ơi Chào con Chào con Trẻ con Xoay con Cô vô hội thần linh ờ vô không hỏi gì hỏi gì con hỏi thần linh hội thần linh chi con thần linh phù hộ chúng sinh có phù hộ được chính nút không con tầm bạ thần linh mà mà mà mà phù hộ bài bạc phù hộ cho trường sanh vất lão đúng rồi mà cho nhiều tiền lắm đó vậy là ổng là thần tài ha nói bậy nữa bà cái hội này không có xài thần tài không có thờ thần tài chỉ có thờ thần linh thôi ừ, thần linh bán bổ thần linh nghe không ừ. nói bậy bà đi chỗ khác đi đang đánh bài đi chỗ khác đi Trời đáng ờ, bổ thằng linh mới vô là hai nút rồi hai nút đáng chịu nút đáng chịu ai yêu kêu kêu nghe thời lại thần linh chứ ờ. Ờ, kinh nghiệm nhiều mà thôi làm gì dữ vậy trời ơi chưa tiếp đi xui xẻo bố mới ồ dễ thương con ơi con từ đâu tới dạ, dạ con từ thành phố tới vậy hả vô nhập hội vô hội vô nhập hội đi nhập hội đi dạ hỏi gì hội thần linh hội thần linh ừ. linh lắm <laughs> dạ tụi con không vô đâu <laughs> dạ. à, à tụi con trước đây tìm người tìm người dạ tìm à, ai à, mấy thím cho con hỏi có thấy hai anh em mà xách cái vali mà vô làng này không hai người hai, hai người hả đi đâu vậy dạ có có có có đâu đâu đây là ủa cái ông này ôi bị biến thái hả nói gì nói này coi cái gì vậy hả con ta không xin lỗi hả mẹ ơi Game ờ. gì vậy? À, vợ, vợ đi vợ Trời ơi, tao gả con gái tao cho mày hồi nào mà mày kêu bằng chồng vợ vậy? Ờ. Trời ơi, rồi con sắp chết cho con gái tao một thằng ngon lành lắm, không phải mày đâu Không phải đâu, lẹ lên Bắn nó lại Đôi trai gái này yêu nhau Nhưng mà bị bà mẹ ngăn cản Đúng là cuộc tình trái ngang mà Đúng không đại ca Anh chưa có vợ đó anh không có biết chồng luôn Đúng rồi người bình thường giống như anh làm sao mà hiểu được chuyện tình cảm của nhân gian tuổi <laughs> gì đi tìm tiếp đi, nay em làm gì vậy mặt mày thế ghê vậy ngước ngang không dám nhìn luôn á quá trang chị. dạ trốn hai căn hộ đó đó kìa làm sao thì hai tên nhân hộ đó đang chơi đuổi tụi em đó về tới đây, đây. Ừ chết rồi giờ sao về báo lại cho nước đi nè nè nè ôm ôm chặt vô bé ê lợi lợi lợi dũng vô tôi hả à? giờ có ôm không ê cái anh này buông ra coi trời đất ơi tự nhiên nắm tay người ta biến thái hay gì vậy của ai biến thái mấy thằng kia mới biến thái nha tôi mà không kéo cô là nó làm cái gì cô là tôi không biết đâu nha à mấy cái này tôi biết trong ngôn tình rồi anh tính cua tôi chứ gì nghĩ sao cua à. cô vậy Ch chứ làm sao tôi cũng là gu của trai làng ở đây đó cô không phải gu tôi nha chứ chứ gu anh là cái gì gu tôi lạ lắm anh gì ơi anh có nhà không có mà nhà mướn Vậy ờ, anh có xe bốn bánh không? Có mà có hai bánh à. <laughs> Anh làm giám đốc đúng không? Giám đốc kêu tôi gì tôi làm đấy Không lẽ thần Linh gửi lộn người cho mình Vậy anh ở đây làm gì? Thì tôi cứu cô Thôi đi Ôi, Ôi. Ôi. Anh làm gì vậy? Cô có sao không? Anh có vòng vòng vậy mới mệt á, buông tôi ra <laughs> Ay, ay, ay. đừng có hỏi ờ, con nhỏ làm gì hỏi thằng này nè à? con làm cái gì con gái người ta con làm cái gì làm cái gì con tao làm cái gì con có làm gì đâu không làm gì con trên sao nó té ờ à, không làm gì sao nó, nó hốt khoảng mặt xanh lè vậy ờ à? trinh còn nguyên kìa con dạ. nguyên vậy là không có con trinh nữa con, còn trinh ừ, nè ngoại trinh, còn với ngoại nè không sao nha à. không sao thì đi đi đi đi đi đi bộ vậy sợ vậy nó gian quá vậy đàn ông bây giờ nói vậy á à. đàn ông thiệt á nguy hiểm dữ lắm quay lại kìa đi đâu đây đi đâu đây nữa đây con về đường này ừ. trời đất ơi đi cũng lộn đàn ông đàn ông nữa đàn, ông thiệt á có ngày nó làm cho con bị mất à... mất trinh chứ không dẫn chơi đâu rồi má con ôi chị cứ nói vậy không tôi hết hồn ừ. ui thiệt á ngộ quá vậy ta sấm dương nghịch đảo con cầu giàu ra nghèo con cầu nghèo ra giàu ừ. sao con cầu giám đốc mà ra thất nghiệp sao kỳ quá vậy ngoại lên, ừ, thôi, thôi đi về lẹ lên đi ờ. còn làm lễ nhờ, nhận ờ, thành viên chính thức nữa đúng rồi, rồi đi lẹ lên đi đi đi về đi đi về mà đi đi đâu vậy đi đâu vậy đi theo cái thằng đó hoài đi này nè đi cái điều trong tôi tăng bắt thêm mà đi gì cũng tình đó lẹ lên Trời ơi, thiệt tình cũng không chịu nha Em em em, anh thấy giường này căng quá à Giờ tính sao đây Em gọi cho anh quá trời cũng không được cái nè Ôi, hay là bây giờ mình chia nhau ra đi tìm đi, cho nhanh Ờ à, đúng rồi, anh em phải tách ra đi tìm ảnh mới được Đi Đứng lại Ê. gì lớn tiếng vậy chú ok. Con, con, con, con mời chú ngồi Nhà... Dạ. Làm gì không có ngồi Nhà con mà đuổi con quá vậy Chú còn kiếm mẹ con hả Tôi tìm con này nè Dạ tìm con hả Có chuyện gì không chú Có gì tôi mới tìm, không có việc buộc hùng sao tôi tìm con Dạ, à, có chuyện không gì vậy cô Xuất trình giấy tờ giấy tờ đâu dạ đây rồi. giờ mặt với tôi sao đưa tôi giấy chạm mặt trời ơi đàn ông mà chạm mặt phấn không phấn của nó mày đổ thừa tao trời ơi không tin luôn á đi làm mà cũng mất cấp nữa mày điên hả mày đàn đàn ông mày đi cấp gì trời ơi làm gì quan quan trọng đứng đây tao đập một cái rồi biết cái cây này nó dẻo lắm tao đập hai đứa là ao nét với tao đó chứ phải giỡn với tao đừng có nhấp cái cây đó nhạy cảm lắm chú xuống định với tao mau lên con thấy tình hình căng quá rồi để, để con kêu mẹ con ra cho nó dịu lại <laughs> mẹ ơi mẹ mẹ gì con có ai kiếm mẹ nè ủa anh công dạ vâng chuyện gì vậy kêu đứa hai đứa nó xuất trình giấy tờ tại sao mà vô đây không có giấy tờ nó đưa cái giấy này cho mặt mày tức không <laughs> trời ơi tự nhiên sao con đưa cái giấy này giấy tờ con đâu rồi bị liệu đưa cái tiền à. à dạ dạ với dì phượng con với lại à, anh lâm đi gấp xong một dạ. hồi nữa về tụi con à, xúc giấy tờ cho chú nha rồi rồi rồi rồi, rồi. Dạ, đi, đi đi đi đi hả cái gì cho tụi nó đi đi đứng ra dạ à, à, à nó nghe nè em mới nấu nồi chè đậu xanh nước dừa đường cát luôn ngon dễ sợ luôn á anh không ở lại ăn thử nha ăn xong kia mình uống nước trà khi mình nói chuyện luôn ha Em đang cần người tâm sự nè đi đi đi con Dạ Đi đi con Không, con bận con ở lại con kiếm giấy tờ để xuất trình Con, con, con, nó nghe nè Hả? Con, à, chắc con có có việc gì gấp lắm con hay đi đi hai đứa đi đi con hả bữa nay mày bận giùm tao đi biết gì chơi nha ừ bận giùm tao <laughs> ừ. đi. đi đâu vậy vô ăn chè chè chưa có nấu sao nãy nói ở lại đông chè <laughs> ở lại uống trà cái mình tâm sự luôn hen ý trà chưa có nấu đi hai đi mình vô nấu trà ha đi vô ngồi đó đi ngồi nói chuyện không cũng được hen hả đừng mặt nha bạn không bây giờ quýnh tôi nào quýnh bằng mặt mày luôn này giờ tính sao đây vậy à, xin lỗi đi thế nhưng đâu phải xin lỗi là được đánh chiếc cổ trâu cả tôi đây <laughs> mình giang hồ để cho ta đi xin lỗi mày đi đi đi đi sang lên lên sang lên lên phù hộ chúng sinh hết bệnh linh tinh mãi mãi đẹp xinh dẫu có dưới sinh vẫn đẹp lung linh sen linh linh sen linh linh vô hộ chúng sinh hết linh linh tinh mãi mãi đẹp xinh dẫu có dưới sinh vẫn đẹp lung linh sen linh linh sen linh linh vô hộ chúng sinh hết linh linh tinh mãi mãi đẹp xinh dẫu có dưới sinh vẫn đẹp lung linh anh ừ, ai cũng cầm lá sen sao có hai người kia cầm lá sa kê vậy hả hả hả ghê quá ủa đeo ủa đeo sen linh linh sen linh linh phù hộ chúng sinh hết bệnh linh tinh mãi mãi đẹp xinh dẫu có dưới sinh vẫn luôn lung linh sen sen linh linh phù hộ chúng sinh hết bệnh linh tinh mãi mãi đẹp xinh dẫu có dưới sình vẫn luôn lung linh sen linh linh sen linh linh mật khẩu ừ vô tiếp <coughs> một gã là đi rồi nói nghe chưa vô đi nữa tiếp ok yeah nói cho không ai nghe nói lại vô ai tiếp vô Tiếp Ủa hồi nãy mấy đứa nó nói cái gì vậy tao không nghe Em biết em chết liền luôn á Anh hai nói đại đi Đại sao được Phải có mật khẩu chứ Thì bây giờ em đâu biết mật khẩu đâu Nói đại đi Sao nói đại được Lẹ lên Anh đọc đại đi Biết chết liền rồi đó Biết chết liền Cái gì Dạ Wifi nhà ai người đã sai wifi nhà anh ấy xài hồi nãy thấy hung đại đi đúng rồi nè lính hung đại đi sao ngủ nó kìa này hung đại đi là hung má đại đi á hung má đại đi điên hả ý em nói là anh hung đại vô má bà đi á mày điên hả mày nghĩ sao vậy thôi tao đi ra ngoài mày lên mày hung đi anh đi đi tụi nó đứt ngoài kia kìa bọn muốn chết hả lẹ lên nói này khoan thằng kia ra đây mày ối hả mày đi ra đây đi ra ối hả tưởng là tao mê trai hả ối hả tôi chưa kịp ối nữa ối đi đứng đây ối đi biết em nút à. vô rồi cho, cho tụi em vô trọng đi em có người quen ừ. em có người quen quen ai dạ cái chị áo hồng á cô có hồng nè à. áo hồng nào cô hồng ơi cô hồng cô hồng ơi đứng em ủa chào em chào em có quen cho anh với ờ, bé này vô có quen chị mới mới gặp nãy á có quen không có có có quen có, có quen. thân thân thân mặt có không dạ dạ dạ dạ, dạ, dạ mới có, quen có, có, dạ quen. có quen có có đó có. lần Đặng sau á nhớ đọc mật khẩu cho người ta nghe chưa dạ vô đi lòn xuống cái tội chưa đọc mật khẩu á muốn ối đó đâu ạ à? đâu ạ à? hả người quen người quen người quen luôn quen em quen em bà dạ. con bà con vô bé thì xinh quá à đóng cửa sao vô em thấy là mọi người phải hung cái thằng đó mới cho vô đó phải hung mới được vô hả đúng rồi trời ơi cái thằng đó thấy ghê vậy ai dám hung em hôn đi Cái gì vậy anh Anh đã nói thằng nó thấy ghê rồi Anh kêu em hôn nữa Ám ảnh chết em luôn á Không em hôn đi Thôi Xem xăm cho công bằng Vậy đi cho công bằng Cảm ơn trời đã nghe lòng con Anybody home? Everybody here? Cú hà Nơi ít ỉa rú Đây không phải là sở thú Mà khảo Mm. À, gọi cái đạp trung đình à, đi linh tinh rồi cái đạp trung đình đạp trung đình rồi cái té xuống sình đạp trung đình rồi cái té xuống sình lầy té xuống sình nhưng vẫn đẹp lung linh té xuống sình nhưng vẫn đẹp lung linh sen linh linh đôi sen linh linh sen linh linh ơi sen linh linh sen linh linh ơi sen linh linh sen linh linh ơi sen mời hội viên mới ra mắt quỳ xuống con con tên gì tên bô dạ con tên là bé mộng trinh tính con thích đọc ngôn tình dễ thương cầu cho thần thánh bốn phương năm sau con được bái đường thành thân Ừ. Yeah. Oh shit. Về phù hộ trong nhỏ mộng trình Nhỏ mộng là trình ra dù có te xuống trình Te xuống trình là những cái còn là tính Chân con bò cặp tao bò anh hai cái hội này đúng tào lao luôn á tào lao dạ thầy đà có con thưa thầy mang quà của thần linh ra đây dao chưa kịp Lấy ra Lấy cái cuốn ra Còn con thủ rồi đó Lấy ra đi Chờ chút Chờ chút kìa oh. Cuốn này của tao Thì con nói rồi còn con cũ rồi sáng nó giao chưa kịp Cuốn này nó nuốt luôn tao mất giống luôn cách Xin lỗi Hội viên mới Mộng Trinh Cái cũ của con thần linh ờ, chưa có gửi kịp nhưng mà một hồi shipper sẽ ship qua nhà con ủa anh hai rồi ai trả tiền ship chăng nhỏ nó trả cho người ta chứ không lẽ ông trả sao thầy con nhớ cái củ đó mỗi ngày sắc ra hai lát pha với nước tinh khiết, uống vô để tẩy trùng làm tinh khiết cơ thể như vậy thì con sẽ được gần gũi với thần linh thần linh mới phù hộ cho con nghe hiểu không dạ ok dạ hiểu yeah. Dạ. bây giờ con tạ ơn thần linh đi dạ con tạ ơn thần linh thế Chuyện gì vậy? Hả? gì vậy? Điều gì vậy thầy? Có điểm xấu Có điểm xấu kìa Sao thầy? Thầy? Con có bao điểm xấu hả thầy? Không phải nó Chứ ai thầy? Sao thầy? Tí sủ dần mèo tình tiêu ở bụi thân dầu tức khởi Đông Tây Nam Bắc Điểm xấu đang ở trong cái phòng này Trời ơi, điểm xấu cái phòng này Trời ơi, điểm xấu gì thầy? Không ai nói mình á Xấu sao thầy? Trong phòng này xuất hiện hai âm binh âm binh âm binh đây là âm binh đâu không là âm binh đang ngồi ở đây nói gì ai là âm binh ai là ai là âm binh vậy? ai là ai ai âm binh đó là là ai vậy thầy là ai thầy Ê à, con à, à, Đó là Hai đứa ờ ổ khóa nói à ủa ngoài cổng có chuyện gì ủa ngoài kia chị thầy hay hay hay hay quá trời ơi thầy hay quá hay quá hai thằng kia đó là à, bên ngoài cửa ngoài cổng á hai thằng hai thằng hai thằng ở bên thầy hai thằng luôn, ngoài ngoài cổng ngoài cổng họ không có trong phòng ở ngoài cổng trời ơi hay quá sao giờ thầy no no Hên quá Giờ sao thầy nó phá Giờ sao thầy ơi sao thầy Giờ sao thầy bây giờ sao đây mọi người dạ dạ tiến ra ngoài cửa tiêu diệt âm ma tiêu diệt âm ma đi vũ khí đi đi vũ khí đi đi đi đi tiêu bà kêu âm binh nào ra kìa anh vô coi là biết liền chứ gì dạ Hmm thấy cái gì mà ngọng luôn vậy à, một đám thì hồi nãy một đám đi vô giờ đám đi ra đúng rồi có gì đâu ngọng à, đám này nó nó nó không có cầm sen chứ cầm gì à, à, à, anh coi đi thằng này nhờ như đó chuyện có không xong tiêu diệt ông quên rồi này nó cầm cây nè chắc chắn cầm ra là dí mình Ê, hai đứa kia Hai người trà trộn vô đây đang âm mưu phá hoại đúng không? À, dạ thưa thầy Không phải đâu ạ à. Hai anh em tụi con á là vô trong đây là thật là muốn gia nhập hội thần linh của mình ạ à. vậy nữa ui da đau em mày điên hả sao điên mà không thấy ông thầy này không tưng tưng hả với lại mấy người trong hội này khùng khùng không mà nói gì linh tinh lắm nhảm mày vô đây không có ngày về luôn anh hai em nhìn lại biết hội này tào lao rồi nhưng mà bây giờ tụi mình gia nhập vào đây hai cái đứa kia nó đâu có vô đây được đâu mình trốn được ngày nào hai ngày đó chứ mà lỗi thay anh hết á đáng lẽ giờ này là mình phải ở nhà với mẹ tính kìa anh mà cứ như vậy hoài là ra viên mình cũng chưa về quê được nữa nữa mà chị chiết tôi hoài luôn á chị chiết như vậy mà anh còn không chịu thay đổi nữa hai người bàn xong chưa dạ xong hồi nãy giờ con thuyết phục anh của con á là vô trong hội được rất là nhiều cái lợi đó là được phúc nè được lộc nè rồi được thọ nữa cho nên hai anh em tụi con quyết định theo hội thần linh thần linh muôn năm thần linh muôn năm dạ nhập hội <laughs> anh thể hiện quyết tâm đi thần linh thần linh thần linh muốn vô hội hả dạ đâu có dễ như vậy là sao không có dễ đâu không dễ không dễ là sao là rất khó là khó Ê, hai bây giờ lên với tao hả? Không dễ tức là khó rồi Đúng không? Dạ đúng Khó vậy là sao? À, đại ca nói lớn làm em sợ Dạ Em nói nhỏ Dạ Là cái làng này nó kỳ lạ lắm Vào thì dễ ra thì khó dạ. Nhưng tao muốn hỏi cái cốt chuyện đó là sao? Sao tụi như thế này? Đại ca nhìn em nè Trước khi vô làng em giống như là một trái cà chua căng mộng của tuổi đôi mươi vậy đó giờ này đây các thấy không te thì tua bầm thì dập banh thì chành rồi tụi bay nói thiệt phải không dạ thiệt cái làng này nó không có thuần phong mỹ tục gì vậy cả là sao gái trẻ thì nó bỏ theo trai gái già thì đuôi đuôi theo te trẻ còn uh, trai trẻ thì bị cùng còn trai già thì bị trẻ làm đôi như kỳ á dạ. Cái vậy còn cộng thêm cái hội ờ, mê gì dị ăn nữa Nó biến tụi em thành quỷ Nó giác cố nó quýnh tụi em Không nhìn không ra luôn Em nghĩ tụi nó không có vô làng này đâu đại ca Mà có vô á Thì cũng không toàn mạng mà ra đâu đại ca Nhưng mà hai tụi bay kiểm tra kỹ chưa Dạ Kỹ Kỹ Có nhiều tôi cũng so le.